mình hộp nhỏ này sẽ gồm hai son một cái là son nhung lì và một đầu là son dưỡng trà xanh thì son nhung lì đặc tính của nó là đặc tính của son nhung là cái lớp son rất là mỏng độ phủ trên môi rất là cao và độ dưỡng rất là cao mặt khác thì mình bổ sung thêm tính năng lì thì nó sẽ thêm khả năng chống thấm và khả năng giữ màu rất là cao nữa nên đây là một mẫu son mà mình dự đoán là sẽ rất là hot trong thời gian tới đây là màu đỏ cam màu 02 rất là bóng này à, cái này của chị có bốn màu đỏ thôi quên ạ à. nó không giống màu của sun đâu các màu này thì shop chỉ có duy nhất màu đỏ cam là trùng với màu sun thôi và cái đầu này là một đầu rất là hấp dẫn mọi người đẹp chua long lanh đẹp nhà phương nhỉ Giá thì sau Demi Ben 22 Nam sẽ công bố cho mọi người nhá Cả giá xỉ và giá lẻ Giá dự tính là rất là đẹp Mọi người xem giá xong mọi người bảo là Ôi sao Ngân bán rẻ thế cái cây này là cây son dưỡng, son dưỡng trà xanh làm giảm thâm môi và đặc biệt là nó dưỡng môi rất là tốt Cho dù môi mình nó đang khô cong nứt nẻ đến thế nào thì chỉ cần một lớp son dưỡng trà xanh này lên Nó sẽ nhanh chóng làm dịu môi mình lại ngay đầu tiên công bố mẫu son rất là hồi hộp hai ngày nữa đến đi vay rồi mọi người chuẩn bị thế nào rồi đây nè đây là son đỏ cam đây là mẫu tết mẫu tết thì cái đầu vát nó như thế này tuy nhiên là khi máy về mẫu hoàn chỉnh thì cái đầu vát nó sẽ cầu kỳ hơn rất là nhiều cái mẫu đầu vát đó là mình đặt riêng cho cái mẫu của bên mình nó sẽ khác khác những cái mẫu này đây là son tết một cây son mọi người có cả hai hai công dụng sử dụng son dưỡng này và son lì son nhung lì son nhung này độ dưỡng rất rất là cao luôn dùng cả ngày mà môi vẫn căng cho dù là môi khô thế nào thì một chỉ một lớp son nhung này lên chỉ trong khoảng 5 phút là môi đã cảm giác nó dịu xuống rồi hello mình à, chị có bốn màu quên ạ bốn màu đỏ thôi quên nè à, và đặc điểm nữa là khi mà khi mà khách hàng thích không thích son kiểu màu nó lì lì mà khách hàng thích son nó bóng một chút thì có thể áp dụng bằng cách là mình quẹt một cái lớp son lì này lên sau đó mình apply một cái lớp son dưỡng này lên thì mình sẽ có một màu son bóng rất là đẹp tuy nhiên là khi mà mình biến tấu mix sang cái màu sang son bóng đó ấy, thì cái lớp lon son của mình nó sẽ không giữ màu tốt được như cái lớp son lì ban đầu nữa son bóng thường là nó không giữ màu tốt được nên bởi vì nó có chứa nhiều dầu khi mà mình muốn mix nó thành son bóng thì phải chấp nhận là son của mình nó sẽ không lì được nữa cái son này thì mình đã test thử và mình test hôm qua mình có đi đám cưới và sau đó mình ăn tối thì mình bôi từ lúc 9 giờ sáng cho đến tận khi mình về nhà là 9 giờ tối thì màu son vẫn còn giữ được khoảng 70% trên môi nó bám màu tương đối tốt đây chưa quên go cái son này thì chị lấy ý tưởng dựa trên màu vàng màu vàng bởi vì hôm à, hôm trước thì chị có nói chuyện với một chị đại lý của công ty và chị bảo là ừ, Ngân ơi em em hãy làm cho mình làm ra một cái loại son mà nó thật là tốt chị rất muốn là đưa son Việt đến toàn bộ cho người tiêu dùng Việt Nam đánh bật hết tất cả son ngoại đi thì mình suy nghĩ rất nhiều về cái câu đó nên là mình đưa ra cái dòng son này cái màu gâu này đặc trưng cho cái màu da của người Việt Nam và và mọi người không biết là mọi người có cái nghe cái bài hát là I say go không thì trong bài hát đó thì có cái câu là You Say Yellow I Say Gold thì nó nói về cái tự hào về màu da màu vàng của người Việt Nam người ta coi đấy là da vàng còn chúng ta coi đấy là vàng đấy là cái ý tưởng của cái son này mà mình xây dựng lên cái sản phẩm này son khác này thì về các đặc tính của thị trường thì chị khắc phục tương đối tốt ví dụ như là cái việc nó đổ mồ đổ mồ hôi ấy, thì chị đã có test là chị để ở ờ, để ở đằng sau cái laptop của chị cho nó phả hơi nóng qua trong vòng mấy ngày và sau khi chị mở thỏi son ra thì chị phát hiện là cái thỏi son này nó không hề bị đổ mồ hôi nên chị chị nghĩ rằng là cái thỏi son này mùa hè bán vẫn rất là ổn không hề bị gãy hay đổ mồ hôi gì đâu chị đã test test trong điều kiện nhiệt độ cao một thời gian dài và không gặp vấn đề gì cả và đặc biệt là khả năng dưỡng môi của em nó thì rất rất là tốt cây son lì này nữa cây son lì này mà mình dưỡng nó cũng dưỡng rất là tốt luôn mình có thử trong điều kiện là môi mình nó rất rất là khô sờ cảm giác nó khô cong lên ấy và mình có thử cái son son lì này lên son nhung lì này lên là mình thấy ngay lập tức là các cái vảy môi của mình nó dịu ngay lập tức và son lên màu cực chuẩn bởi vì nó là son nhung nên là cái độ phủ màu trên môi cực kỳ cao phủ hầu hết được các khuyết điểm môi thậm chí kể cả thâm môi hay thâm viền môi nếu như thâm viền môi mình chỉ cần dùng dùng cái đầu son hoặc là dùng cái cọ mình vẽ cái viền môi là nó sẽ che phủ hoàn toàn cái lớp thâm viền môi đó môi dù thâm thế nào thâm bẩm sinh vẫn lên được màu dùng may lắm Trinh ạ à. Môi khô dùng rất là thích Và đặc biệt ý, đối với cái thời tiết hiện tại ở ngoài Bắc này này Hôm qua mình có dùng và trời tương đối lạnh ấy thì mình dùng lên và sau đó thì mình có thử là mình test thì mình bọc giấy hay là làm các cái động tác tương tự ấy, thì mình thấy là nó không hề lem ra tuy nhiên là với các bạn ở trong nam mà khí hậu nóng ấy, thì nó vẫn bị lem nhưng mà lem nhẹ bởi vì nó là son sáp nó là dạng son nhung son sáp thì son này nó sẽ chứa rất là nhiều sáp và dầu vì thế cái độ chống thấm của nó sẽ không thể nào bằng cái chất liệu son kem được